à, ngôi nhà thì là ra bên trong mình trang trí một chút ít như thế này còn phía trái mình trang trí sống khi khi trong đất giá này hai tập thì mình là đã đổi được bản dân lang à, vẽ bản đâu bản đâu để nhà biệt thự trong đường xấu khi trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị rồi và tìm vào chỗ đỏ nhỉ trong video mình cũng đã có Hắn phạt vì cống và con giữ một thịt thuộc tự nhiên ra bỏng tội đấy đấy nên hôm nay mình chỉ cần lại vang và chạy là một ít tạo vang nữa tạo mình có không ta à đấy đây con có tạo mình sẽ chạy một ít tạo vang để mang theo trong trường hợp mình thấp mạo này đấy nên mình nghĩ là mình có một cái vị trí đúng nhỉ tương lai là mình sẵn sàng rồi bây giờ thì mình sẽ đi để tại chỗ lưng đó là lưng sáng này thôi hẹn gặp lại các bạn khi mình tìm đến cái chỗ khó bảo lưng sáng này nhỉ? Three days later. Minh Châu cái chỗ lúc này nó khá là lâu đẩy luôn. Nó nằm ở trong khu rừng này nè. Nhưng mà mình chạy nãy giờ chưa đẩy luôn. À đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đâu và vào đó chiến đấu nhẹ. Đấy, chừng này là đủ rồi. Ok, mình mang thêm mũi tên. Bây giờ thì vào đó chiến đấu ba mã một ít đâu như tố tông là thôi phải vật tổ tương xứng này như chặt gỗ để làm những cái block để giúp mình chạy trộn nhanh hơn nhỉ ấy ra chị chắn cho này và bắt đầu đi vào thôi từ đâu nhỉ ta vậy không có cứng rồi thì mình sẽ đánh lava vậy nhà gì rõ to mà tìm mãi nó thấy cười mình sẵn lại xem coi dạo cười đến nay không <laughs> đào vào luôn đi à đúng rồi cái bài đấy thì mình sẽ cùng một lo tự nhiên trong bóng tối xảy ra tự nhiên trong bóng tối đấy đấy mình sẽ ổn định lò này đấy nên như ba đẳng đã đựng sẵn như đấy giờ ba mời vào chứ là gặp phải tưởng này rồi nó sẽ thay thế cái block này thành một cái này như cái dòng ở vít rồi này những ui à. À. à. rồi lão mình sẽ đi học lại tầng một này wow nó sẽ lại một ít à một ít bể ngố và một ít chứa hậu của nó về để trong nhỉ ui một bên trong nó làm gì ta ui spawner no, à màu dậu nè. cái con rượu này rượu cái gì mà lợi lâu à. bắt ra cái cái gỗ sôi mà nó đặt là là cái gì ấy cũng nên là như đặt đã sống sống nhưng mà có quả cái thấy là mà kiểu này đâu gỗ sôi rộng là gì trong được cái cọ đủ một cái này Đấy. Đấy, này nhờn, nhờn, nhờn Còn sẽ cái cũng ăn ngủ thật Đương nhiên nó bạn bằng kia làm gì Bạn chẳng qua là bề nó trả thù Đấy, đặt thêm cái nào, đấy Rất tuyệt vời Nhờn này chỉ nhàอื่นในจะริปเปอร์นั่นแหละphòng thủ được mọi sự nhẹ bé đấy nên là đánh phạt đảo nó cầm riêu đạn gõ một phát thì gọi là thấu trên đây kẹo đi hay mấy trong này có cái đi, nhưng mà đừng không rồi ba qua toàn đừng không rồi này có sống gì không đấy làm ruồng làm ruồng làm ruồng chúng rồi ừ. bị bị ngồi thì mình lại về nhẹ chứ à, giữa học sinh mình không canh nữa đâu đây là cỏ phẳng hơn một sức tạc bị ngồi đây ui ui ui đó thế nè 은라레 말매거 모자네 라시 망은 움직이는 언어 발랑 cửa đấy nhà rõ to làm cái cửa có trụ à giờ đi tìm à hãy coi bây giờ chúng mình sẽ đi lên tầng hai tầng hai à? thì mình nhớ không nhầm là cái biệt thự này là nó nó cao khoảng ba tầng thì phải thì nhờ đây là cái là hạ là sẽ cỏ những cái con mà biểu hôi là là con vẽ tại đây là trong bản cái file này mình không nên tiện này căn mọi gì mình lại mà gặp nó mình sẽ dùng cúng qua bạn nó thì là căn nó nó triệu hồi là cái toan nó có không à, hình như mình đã không nhầm là đến nay nó sống một cái thứ này à, này rồi trong này trong này rồi đấy đi nhà xuống là ừ, ừ, ừ, đi nhà phải rất là nguy hiểm với lại đâu nào thế chạy cái con nào vậy nào mấy có lưới không có thì mình sẽ bán cái sạch của chúng nó vay luôn ở nhà mình nó còn thiếu à, sạch đi để hương hỏa những củ sạch mạnh để vào bùi giả bùi kiếm và những cái cống phụ của mình thế nên mình sẽ lại sạch cùng bọn này về luôn ui ui đi về ngồi đông rồi cha ngồi đông này đặt ngồi đông ngồi đông cái con này cái này đại xuống cái này có cùng với chúng tôi nào tức là cái con hồi ta đấy nó đang khá là đúng nào con đưa đâu á À đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Được rồi, rồi, còn được rồi rồi. Mình sẽ không chụp cần này. Đấy, mình sẽ đặt đấy. Ui, nó trời ơi, nó đã kì. Con vẹt nhỏ nhỏ khá khó chịu nữa nhỉ. Đấy, đã bạn được nó rồi. Bây giờ thì là lùm cả ô tâm thôi mình sẽ lấy cái tốt tâm ở dưới này để trong trường hợp nào mình ở bên cửa 6 thì mình sẽ không cái tối tâm này lên nhỉ Đấy. Đấy, sẽ là hết rồi Ừ Mình chưa thấy hướng này Có khả năng không Khả năng được không Là cái chỗ này nhưng mình cảm thả rồi Bây giờ thì mình sẽ lên tầng 3 lên nhỉ Đó ừ thế là nó rộng đấy nó rộng đến hai chân mình này này nó hay thì keeper bình làm rộng mình hay gì này thì ui ui ui thấy chưa các bạn thấy chưa nó đại khá là đau luôn nhỉ đây đây đây đấy ui con trời ơi xả này bỏ phải không ui ui ui tao ăn làm rồi con dạy này khó chín thế nha, lại, lại không đụng đấy thật đấy bình tĩnh bình tĩnh nào vậy ơi bình tĩnh bình tĩnh nào bình tĩnh vào bình tĩnh vào thế rồi được một con rồi tháng tư thứ hai rồi mình sẽ là chụp nhân bằng cỏ rồi đấy chụp nhân bằng cỏ là bây giờ thì ủ sẽ bật lò rồi nhỉ đấy có năng lượng cứ ra đây ta sử dụng con chuột nữa nhờn nào con con chơi thôi để em rồi ấy chỗ này ở trên đó bạn cũng cùng mình gọi là rất kém cho nên mình sẽ rồi cuối cùng mình sẽ được thấy một con nữ Ui. mà sao mình chưa ra cái này có ta như nó được rồi em em ấy rồi không không không mình đang chôn khỏi cái chỗ này thôi no, no, no, no, no. đừng chỉ em đừng chỉ em nhờ nhờ nhờ ơn nhà nào đồ chạy quá nó đánh bóng thế đây la la đã la đã nhờ nào đừng nghiến coi rén rồi thì nói đi cưng nhá rén rồi thì nói đi cưng rén rồi thì nói đi cưng đạn sống nó chạy kìa thôi thôi thôi thôi thôi ở ờ, rất đau mà như đấy đường như vậy Vì anh ta làm, anh ta làm, anh ta làm không? No, no, no, no. Ui, nó đạn mình, thỏa hết cái mũ này này chết Умолите ваши тюрьмы. Ui ui ui ui Làm gì đậu từ thế thế Chôn chôn chôn chôn chôn chôn chôn chôn Chôn chôn chôn chôn chôn chôn Chôn chôn chôn chôn chôn Rồi Chôn chôn chôn chôn chôn chôn Chôn chôn chôn chôn chôn chôn chôn chôn chuông ra từ sạch chuông ra từ sái rồi thì mình đã không phải để chỗ vậy ra nhỉ dây dây từ mất màu trẻ kia đó đấy bây giờ thì mình sẽ mà đi về thôi nào bây giờ thì chuẩn bị ở ờ, cái nhà này Hẹn gặp lại các bạn khi mình về nha Nói ừ. đi à, mình là có chuyện cảm phá ở đây à, Vũ đường biệt thự thì mình sẽ chuẩn bị đồ à, như thế này Đi ra đây và xây dựng một cái máy giám sát ở cái chỗ này Bây giờ thì mình sẽ à, đặt một thịt gỗ ra đây Mình sẽ đặt một cái là rộng lại nhỉ rau hoàng hôm nay rau mà chị nấu nhỉ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chị đấy mình ra thì cái chỗ này cũng chị nấu nhẹ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chị hai chỗ này cũng chỉ nấu nhẹ một ba bốn năm sáu bảy tám hai bây giờ thì nấu chỗ này thôi hay hơn cái này để mình có một function để dù vô lem rồi xuống dưới này mình xài cái mặt nữa để à, tránh để khỏi cùng diện tích ở cái khu này bây giờ thì mình sẽ nổi ra một chỗ thêm một block như thế này và đặt cả lần ba block nhỉ? Đấy giờ thì làm ngay một đại hộp rồi này bạn tư cho mình cái khu này nhỉ mình sẽ tư tạm cái khu vậy để lại nữa làm một cái chỗ để à, đừng dẫn lan vào như à, để mà xem lại hắn lên bơi thì cũng được nhưng mà mình lại ở cái sóng này mình khá là thiểu cái gì đó cho nên mình sẽ làm cả mẹ phong sát ở tài này luôn nhỉ nó hơi cực so gọi làm ở trên à, mặt đất nhưng mà mình sẽ thử cách mình xem mình có xây được ở cái này không Hôm nay có xem là có hoạt động hay không nhỉ? Mình cũng chưa biết Đấy anh mở cái hộp này này từ thì trong này mình kẹo ra bốn bài lọc nhỉ một hai ba bốn Đấy lọc như thế này Để bài lọc ấy Đây thì mình sẽ lại thêm một ít bài lọc đổ sôi vậy đấy để một ít vặn gỗ sôi nữa Ở chỗ này chỗ này à chỗ này nữa chỗ này mình cũng kẹo sạch kéo lên như thế này chỗ này cũng vậy sẽ kẹo lên như thế này luôn thế này ui anh nghĩ à đúng rồi tổng đài này sẽ là chẳng hay này ok đấy bây giờ mình sẽ cắt một hai ba đặt một cái phát rau ngắn như này mình sẽ làm một phát ngắn ở giữa từ một cái ấu để là giống bây giờ dân lang để nhỉ cho mình sẽ đầu được ở mỗi góc ở trong này đấy làm tương tự vậy hãy thì con lại rồi cái cuối cùng mình sẽ có một đấy là chẳng qua bây giờ thì mình sẽ đau này toàn bộ nó vị dự này nhỉ dự chúng ta yeah. Dạ một hai ba một hai ba hmm sẽ còn sai sai thế nào ấy. rồi cái này cũng được hmm đấy bây giờ thì tôi sẽ lại cái này rồi sẽ đứng lại đó đã đứng ở đây trở lại một cái hang của số này bạn thì này bắt màu màu là anh chỗ này Đấy. Đấy, này thì mình sẽ lại block và lọc lại ở phía giữa này nhỉ lại block vui đi Hôm mình sẽ đặt chỗ này để làm một cái chỗ để à, golem rửa sùng nhỉ Giờ thì đặt bốn cái chỗ này để làm một cái được cái chỗ này được rồi đặt bốn cái bốn cái ở chỗ này luôn ta được là hai cái đấy đấy được cam vào đây được cam vào đây đấy còn hai cái cụi này thôi đấy để làm xong môi bây giờ mình sẽ đào xuống một ít ở phía dưới này nhỉ đấy để tiếp tục đào xuống thôi thì có chỗ nào mình sẽ thích hợp là được nhỉ từ này rồi bây giờ thì mình sẽ bắn cái đấy nhỉ quá chỗ nào rộng ra mình sẽ tạm thời đặt tạo và hát cái lục xuống biến sự mã bảy đấy gọi là một người chơi ai quý này mình sẽ ngã sự đi, và cái chỗ này mình sẽ à, đặt lên thêm một ổ ra là như thế này hôm nay cũng ra là lớn đấy nên là xong giờ thì mình sẽ đi xuống đấy và là làm lại phá mình cái này thằng ơi đấy xuống đấy ở cái chỗ này mình sẽ đau đi ra như thế này tại vì nhất ngay đến lúc năm lên cảm thấy là à thôi giờ thì đi lên mấy tiệm đi mãi thôi chỗ này mình nhớ là mình làm học rồi chữ Việt Nam nhỉ à không bữa nay tiếng ngưỡng thôi mình đào là phải đào hưởng đến nay nè ta ta sẽ tới em mới thẳng thẳng việc làm tội này nhỉ tới tiết nào sạch sẽ là được thôi giờ thì sẽ lấy cái thôi đang cái đơn đi xuống chỗ này này sẽ làm đơn đi xuống chỗ này đấy đi lên xuống sẽ năm nó khá là đơn giản thôi à giờ thì đợi tôi tội ba đặt một con đặt nữa đi đặt nữa mình sẽ đợi tôi tội ba đặt thêm một con zombie và bây giờ thì ngủ cả đấy sáng vậy thì mình sẽ tiếp tục làm ngay là thôi đấy chưa thì đặt à đục đống nhà đấy mấy cái đục hai bên này để thì đào xuống với đấy đào xuống tông như thế này là mình sẽ đi vào cái hộp và đào để lúc nào ra cái hố này sao mai được ta rồi người bạn hậu này bạn đau thật thôi làm thật này cho nên sẽ đặt một cái nút vào đây này không sao đâu đấy Thế thì đau đến lúc nào mà gặp đại học Lúc đã mình đau với Mình xa vậy cha à, rồi Đấy Thêm một cái đồ cho chỗ này nữa Và thêm cái đồ cho chỗ này nữa là ok Rồi cái chỗ này mình sẽ đặt một số nhịp để nhảy tới ra nó xử lý làm một các bạn sẽ vào là mình sẽ chế tạo một ít quế để làm câu tả đi lên nhỉ. đấy lên rồi ừ. nè biết đi không chịu nữa cha ui nó chăm vào đây nó chăm vào đây được không làm một cái quẻ nữa này cho chế độ để lẽ nó đẩy tiếp tục kết go ừ, ừ, ừ. ví dụ mình sẽ thấy này đấy rồi thì đặt cái rượu này ra để tiếp tục làm thôi mình sẽ lại một bộ trái phiếu mang cho thảo ra ra à, thảo hai cái rương nhỉ đấy rồi mình sẽ đặt anh lôi hai cái rương ở chỗ nay là ra cái chỗ này là cái rương này. đấy các là ca sĩ Việt Nam này đấy đấy ạ quá rồi bài báo nó cũng chui được em làm chỗ này thôi lại một ít dung nham ra bộ cải tạm biệt chỗ này bộ cái tạm biệt chỗ này đấy thì lắp đành trận này và động lava đây đấy ừ. ôi mặt mực chỗ nào rồi không sao trận này là cũng được rồi bây giờ thì đi lên ok đấy bây giờ thì đi lên ba rồi thế thì em uh, đưa dân lam vào trong chỗ à, chỗ à, phan nhân làng này thôi Đấy, chứ mình đã gọi dân lam vào lúc nãy và đặt cái đường đáy từ đường sáng đỏ rồi bây giờ thì mình sẽ lại một ít à, bạn hộ này và người ta và đặt ở thì kiểu ở thế này để chạy trường hợp golem xuất hiện ở cái này đi. nào golem sẽ xuất hiện nào ra tôi sụn xa này và làm như thế Mấy sẽ đặt sẽ lạt người giữa nhẹ Chứ không nên là sẽ đặt người trái nấu người trái như nọ vằn Tiêu hôi hai đôi chị này ok đấy ra là mất thời gian để ừ. hè bạn bạn phía mình ăn sạch cái chỗ này nhỉ đấy bây giờ thì mình sẽ ở bây giờ này và ép cả không mười lắm đấy thì sau khi mình áp cả khoảng tâm, ở à, đây có thêm còn đây là đây sau khi mình áp cả khoảng tâm chi đại thì mình đang nắm ra một số cuốn sách thế này Phải gọi là, cũng khá là nhiều luôn Thế thì mình sẽ đi điền trên này và sẽ lại sách của mình hoạt động bầu không có online nó rơi trong ngày này hết thì ok này các bạn thích video này thì hãy, để lại cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá và đừng quên ấn vào cái chúng các bạn nhanh thống bạo mới nhé. phim là video mình các bạn đồng thời à, nhớ thời nhớ kêu gọi các bạn bè để chia sẻ và xem video của mình cho đến hết video nhé còn bây giờ các bạn bye yeah.